tìm bong tố ta lu chạy cù yêu muốn chia cùn nè tới tu muốn chia muốn chia ta chùa chia khó địa tên chia to thu nia có mu đùa từ lớn tay của chủ trơ ta lu chạy sợ lì chúa chúa ta kỳ chỉ bỏ sơn gì chỉ nó gu ni hay lu sơn đó tròn tu lo chỉ bỏ gu ni khó tư chia to à va chỉ tàu chèm có lý số có mê gông trô chế tư ua chỉ tàu na xa sợ kê trang lỡ kia cô nia à mu xưa cho tơ bề đầy tê bỏ cu nia tê mê nia tia nia chô bỏ tê đông khóa thấu cu nia tia chia xa cha xua nia tao chi tao cu lu của mua tu nhỏ lu an tu ya lin trai mu rong li to lu nữ chia li tu lin tho mùa chùa ya lo nữ dân bao chi tao cu niệm mùa công hố cú du anh chọn trò tia gió cú nia tư giờ cho cái lũ gió cú nia cho cái chùa cú nia chê ô ô phênh cao cú nia thay chua. chỉ bùi bùa nàng gào xôn cho nu chỉ dễ hào to lúa cho tuôn dài sáng sáng dư cứ tí nắng cha mùi chi nu nó chỉ khó muốn tìm đi Maria qua hu chi chi lo cho nyo shi lu i tu yo chu lu i tu ta tia chỉ cho xia tu lại lo cho lúa mũ tư chia yùa chỉ cho tua có chúa có lâu có khó thia lì yùa tao cho lúa nô quả lù nắng nhỏ thì chỉ cho đi chỉ chỉ sợ 我只可望对你，我俩我无自己手落，chúa nè cho nhóm xí lu y tu yo chu lu y tu sao tiếng chỉ cho xia tu lời lòng 做露西亚来罗西，要么努吉给找路，不吉吉瓦罗巴。 cho nia pa si tu nu na ku nia zo xia so pa tun cho du khi ke lo sai to ku nia mu la che pa si tu sai vào nhớ ku chap love chính sự cho lo cho bé nhỏ lỡ bé chế chi muốn nhà lời kia gió kia trong đu kỳ quan chùa nu nó trời chưa chi à bé chế nơi chỉ sợ trố lo nu nó vô nu lúa vô cho cô niềm mùa lửa nu khai rộn xô trái của nia sơ kề mò xem bao giờ con nhớ lo nhớ chỉ cho chúa trong du du du tê cứ tê tì trổ lò ô cha chỉ bỏ cô niên trò lỡ lỡ lỡ lời kia trí sân cho lo treo cu nhà chùa nu nó trời chi à chi na lang tư lo dừng trong trô vì do à lúa gió bò cù nia bư chi sơ trô lo nu nó yo nu ใจกูเนี้ยเสเกมอเสียมอเจอกูเนี้ยลนยาจีโตอย่าตื่นมัวเลยดัวโตนี่ไม่หนัวจังตัวตาโช